hello ờ, có thể quay máy ờ, cây gần này đây một chút được không mình sẽ ờ, là mình sẽ thử thách chống đẩy với mức tạ là full tạ với máy đẩy ngược này Đó. mọi người có thể thấy là một hai ba bốn năm sáu bảy tám Vậy là hai bên là tám tám là 16 160 cũng thay là 10 cân Đó là thành uh, tám từ đấy sang về mình sẽ được uh, mình sẽ đẩy được không hoặc là đẩy được bao nhiêu cái nhé dùng hết sức Ah! Tem tu? Ai! Ah! ah.